Hello xin chào à, các anh chị ha các nhà đầu tư thân mến hiện tại là Kim đang đứng tại một cái lô đất của xã Đình Thành à, qua khỏi cầu số 2 tí xíu thôi lô đất này à, chiều ngang là 10m 11m ha 11m dài 6 mấy mét đúng không Dạ bây giờ em sẽ quay lại kỹ cái, cái lô đất này cho anh chị coi nha đây là bắt đầu từ cây cột này anh chị sẽ đi qua tới cái cây cột bên đây cột này là 11 mét dài cái đít của nó tới cái đường uh, su non đó đó đường thì à, đây là đường sỏi đá nhưng mà đường sỏi này là đang chuẩn bị lên nhựa nha đó còn điện thì là điện ba pha đường này là đường thông chuẩn bị lên nhựa luôn đó như anh chị thấy hiện trạng đất là rất là bằng phẳng đó và mình nhìn ở đây á là đi ra tới ngay cái đường à, ngoài kia á, tức là đường DT744 á, khoảng 300m à, em đón 300m thôi nhưng mà không tới 300m nha 1, 2, 3, 4 à, khoảng 250m à, đường này là đường nhà nước làm đường thông và chắc chắn trăm phần trăm là sẽ lên nhựa và giá ở đây rất là hữu nghị ha anh chị quan tâm lô đất này thì à, IP lại cho em ha đó à, đường xe du lịch vô ra rất là dễ luôn